Chào mừng quý vị đến với chương trình mới của VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Ai là Triệu Phú? Fentin Provi hân hạnh tài trợ chương trình này. Kính thưa quý vị, vào ngày đầu năm thật là tuyệt vời khi được nói với tất cả quý vị khán giả truyền hình yêu quý của VTV3 Đài truyền hình Việt Nam lời nói chúc mừng năm mới. Càng đặc biệt hơn, trong dịp năm mới này chúng tôi thay cho lời chúc chân tình nhất của mình bằng một chương trình mới, một món quà mới gửi tới tất cả quý vị khán giả truyền hình. Đó là chương trình Ai là Triệu Phú. Ai có thể đến với chúng tôi trong chương trình này? Quý vị sẽ tham gia sơ tuyển qua điện thoại, qua trang web của Đài truyền Việt Nam hoặc qua đơn đăng ký gửi trực tiếp tới chúng tôi theo địa chỉ phòng trò chơi và gặp gỡ trên truyền hình chương trình Ai là Triệu Phú VTV3 Đài truyền Việt Nam 43 đường Nguyễn Trí Thanh Hà Nội. Trong mỗi chương trình sẽ có 10 ứng viên được chúng tôi mời đến để tham dự Ai là Triệu Phú. Và ví dụ như trong trình đầu tiên này Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và chào mừng 10 ứng cử viên đầu tiên trong chương trình đầu tiên Ma Thị Bích Liên đến từ Phú Thọ Kiều Phúc An đến từ Hà Tây Nguyễn Nhật Quang đến từ Hà Nội Lê Phạm Thanh đến từ Vĩnh Phúc Ninh Linh Chi đến từ Vĩnh Yên Nguyễn Thị Minh Phương đến từ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thắng đến từ Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đến từ Hà Nội Vũ Anh Tuấn đến từ Bắc Giang và Võ Anh Tú đến từ Hà Nội Xin chúc mừng 10 ứng viên đầu tiên trong chương trình đầu tiên Ai là Triệu Phú Các ứng viên của chúng ta sẽ phải làm gì? Họ sẽ phải trả lời nhanh cho một câu hỏi Câu hỏi không khó, vấn đề là phải trả lời đúng và nhanh Trước mặt mỗi ứng viên của chúng ta có trang bị một hệ thống Ờ, màn hình vi tính và ở đó sẽ hiển thị câu hỏi cũng như bốn phương án A, B, C, D mà chúng tôi đưa ra để họ sắp xếp. Nhiệm vụ của họ là phải trong một thời gian ngắn nhất sắp xếp thứ tự theo đúng trình tự logic duy nhất của nó. Ai có câu trả lời đúng và nhanh nhất trong 20 giây, người đó sẽ được chơi chính thức trong chương trình Ai là Triệu Phú. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi đưa ra. Hãy sắp xếp các ngày lễ sau theo thứ tự thời gian bắt đầu từ ngày lễ sớm nhất trong năm. A. Ngày Quốc tế Lao động B. Ngày lễ tình yêu C. Ngày Phụ nữ Việt Nam Và D. Lễ Giáng sinh Câu hỏi của chúng tôi đưa ra là hãy sắp xếp các ngày lễ sau theo thứ tự thời gian bắt đầu từ ngày lễ sớm nhất trong năm. Và phương án đúng trình tự đúng sẽ là B. Ngày lễ tình yêu A. Ngày quốc tế lao động C. Ngày phụ nữ Việt Nam Và cuối cùng D. Lễ Giáng sinh Rất nhiều người đúng và bạn Nguyễn Đức Thắng ở năm giây 23 đã trở thành người chiến thắng. Xin chúc mừng. Như vậy là anh Nguyễn Đức Thắng, một ờ, kế toán viên của khu công nghiệp Thăng Long, 28 tuổi, đã là người trả lời đúng và nhanh nhất và đã được quyền tham gia chơi ở chương trình Ai là Triệu Phú. Chúc mừng anh. Nguyễn Đức Thắng là trùng tên với lại ờ, Nguyễn Đức Thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. vâng, tôi ờ, trùng tên với cả cầu thủ hậu vệ biên số 6 Nguyễn Đức Thắng. Vâng. Và Nguyễn Đức Thắng này thì có thích bóng đá không? Dạ, thật sự do về thể chất nên là tôi thích xem bóng đá hơn là thích xem bóng đá hơn là đá bóng vâng. anh là người kế toán và anh có nói với chúng tôi rằng à, một trong sở thích của anh là rất thích đếm tiền sở thích này xuất phát từ đâu ạ xuất phát từ khi anh làm kế toán cho nên thích đếm tiền hay là vì thích đếm tiền mà đi làm kế toán à, người ta thường nói là nghề là chọn người không phải là người chọn nghề nên có lẽ cái đấy từ bé đã thích đếm tiền và khi mà làm kế toán thì cũng là một cơ hội để được ừ, làm cái thành vâng. cái th sở thích của mình. Vâng. Anh đi đến đây một mình hay với ai ạ? Dạ, tôi đến cùng với cả vợ tôi. Chào chị, chào chị và anh Nguyễn Đức Thắng. Xin lỗi là chúng tôi cũng chưa biết tên chị là gì, cứ gọi là chị Đức Thắng đi. Vâng, chào chị Đức Thắng và hy vọng là chị sẽ cùng với anh trong suốt trò chơi và sẽ hỗ trợ kịp thời. Và hy vọng anh chị sẽ thành công trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin ờ, giới thiệu luật ở trò chơi Ai là Triệu Phú để anh với quý vị khán giả truyền hình nắm rõ. Trong mỗi một chương trình, Ai là triệu phú, người chơi tham gia trả lời 15 câu hỏi. Và trả lời đúng một câu hỏi, người chơi sẽ nhận được một phần thưởng trị giá tương đương với mức độ khó của nó, từ dễ đến khó. Có ba mốc rất quan trọng là 5, 10 và 15. Sau đó chúng tôi sẽ giải thích kỹ hơn khi chúng ta đến những mốc này nó quan trọng như thế nào. Người chơi có 3 sự trợ giúp 50-50, điện thoại và hỏi ý kiến khán giả trực quan. 50-50 có nghĩa là anh có quyền đề nghị chúng tôi bỏ đi hai phương án sai, giữ lại hai phương án, trong đó có một phương án đúng. Gọi điện thoại cho người thân, cho bạn bè, cho bất kỳ ai muốn để hỏi về câu hỏi và phương án trả lời để sau đó có cơ sở để trả lời. Và cuối cùng là hỏi ý kiến khán giả. Mỗi một khán giả sẽ được trang bị một thiết bị phụ trợ mà ở đó có ghi rõ các phương án A, B, C hay D và tùy khán giả sẽ chọn phương án nào chúng tôi sẽ hiển thị phần trăm số khán giả trả lời cho từng phương án để anh có cơ sở tham khảo và sau đó đưa ra phương án trả lời cuối cùng. Phương án trả lời cuối cùng mới được tính là phương án trả lời của người chơi. Anh đã hiểu rõ luật. Tinh thần thoải mái, tâm lý tự tin. Chắc là tự tin. Và bây giờ chúng ta sẽ có thể bắt đầu. Chúng ta bắt đầu chương trình Ai là triệu phố. Câu hỏi số 1 Ở phương Tây, ai là người phân phát quà cho trẻ em qua ống khói? A. Cô tiên mùa xuân B. Ông già Noel C. Công chúa Tuyết Và D. Con tuần lộc Tôi chọn phương án B Anh chọn phương án B Ông già Noel Là ông già Noel vâng. Chúc mừng anh, chính xác có lẽ tất cả quý vị khán giả cũng biết và anh cũng biết là ông già Noel có một thói quen là tặng quà qua ống khói và thường là quà của ông đựng trong cái tất rất là đặc trưng đúng không ạ và cứ đến lễ Giáng sinh đến ngày Noel 24 tháng 12 thì ờ, trẻ em ở khắp nơi trên thế giới lại chờ đón sự xuất hiện của ông già Noel. Câu hỏi thứ hai, cụm từ nào dưới đây có nghĩa là chúc mừng năm mới? A. New Year B. Happy Birthday C. Happy Year và D. Happy New Year dù không học tiếng Anh thì là nhiều người chắc cũng đã nhìn thấy cụm từ này trên lịch để chọn phương án D. Phương án D, Happy New Year. Chắc chắn rồi, đó là phương án đúng. Chúc mừng anh. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Thằng Bờm đồng ý đổi quạt mo cho phú ông lấy cái gì? A. Chim đồi mồi B. Bè gỗ lim C. Ao sâu cá mè Và D. Nắm sôi tôi sẽ chọn phương án D, nắm sôi. Phương án D là nắm sôi. Anh có thể mỉm cười và chúng tôi cũng mỉm cười để chúc mừng anh. Anh đã đến. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ít phút. Như vậy là Nguyễn Đức Thắng của chúng ta đang ở thang điểm số 3 anh đã vượt qua câu hỏi số 3. Phía trước sẽ còn 12 câu hỏi nữa để anh đạt tới mức tối đa là một phần thưởng trị giá 50 triệu. Chúng tôi sẽ chúc anh thành công và đạt tới mức tối đa của thang điểm của chúng tôi. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 4. Món cà ri thường có màu gì? A là màu trắng, B xanh nhạt, C vàng và D hồng nhạt tôi đã từng được ăn món cà ri mà nó có màu vàng rất đặc trưng tôi chọn phương án C anh chọn phương án C màu vàng đặc trưng và chính màu vàng đặc trưng này đã giúp anh vượt qua câu hỏi số 4 xin chúc mừng cà ri là một món à, đặc trưng là màu vàng nó có màu vàng và người ta thường dùng để à, nấu cà ri sốt gà đúng không ạ và rất nhiều món ăn khác dùng cà ri vừa không chỉ đẹp ở màu sắc mà nó còn tăng thêm vị rất là ngon rất thú vị câu hỏi số 5 Môn khoa học nào liên quan đến động thực vật? A. Sinh vật học B. Hóa học C. Vật lý học Và D. Thiên văn học Theo tôi thì tất cả các môn khoa học này đều có chút nào đó liên quan đến động thực vật nhưng liên quan trực nhất tiếp nhất là môn sinh vật học và tôi chọn phương án A. Anh chọn phương án A. Và tôi xin nói rằng câu trả lời của anh là hoàn hảo, chính xác tuyệt đối. anh ờ, Nguyễn Đức Thắng đã vượt qua câu hỏi số 5 và ở mốc này chúng tôi nói rằng trong một chương trình chúng tôi có 3 mốc quan trọng Anh còn nhớ lúc đầu tôi đã giải thích 5, 10 và 15 Là bởi vì ở mốc 5 này nếu như anh chơi tiếp có trả lời sai đi chăng nữa Cho dù cuộc chơi có dừng lại đi chăng nữa Thì chắc chắn anh đã có một phần thưởng trị giá 800 nghìn Để ra về với một kỷ niệm vui với chương trình ai là triệu phú Còn nếu như từ 1 đến 4, từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 4, người chơi không trả lời đúng ở bất kỳ một thời điểm nào, chương trình sẽ dừng lại, người chơi sẽ dừng cuộc chơi lại và ra về với không có gì. Còn bây giờ cũng như thế, anh sẽ tự tin hơn với một hành trang đã có món quà kỷ niệm của chương trình Ai là triệu phú, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua câu số 6. Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng là câu thơ của tác giả nào? A. Xuân Diệu B. Nguyễn Bình, C. Chế Lang Viên và D. Thâm Tâm Với cái thể thơ lục bát như thế này tôi nghĩ đó là Nguyễn Bình, và phương án B Theo anh thì ờ, thể thơ lục bát và viết về tình yêu như thế này là của Nguyễn Bình. Phương án trả lời cuối cùng của anh là gì Phương án B Phương án trả lời cuối cùng của anh là B. Nguyễn Bình. Chúc mừng anh Nguyễn Bính là một nhà thơ tình rất nổi tiếng, đúng không ạ? Cùng với uh, uh, một loạt các nhà thơ tình khác như Xuân Diệu, như Chế Lan Viên, những nhà thơ rất lãng mạn của chúng ta. Và rất nhiều những bài thơ của ông, ông viết theo thể lục bát và viết về tình yêu. Những tình yêu rất là mộc mạc, rất chân tình và rất là đẹp. Và thơ của Nguyễn Bính được rất nhiều người yêu quý. Hiện nay thì anh đang ở câu số 6. Anh đang có một phần thưởng trị giá là 1 triệu 200 nghìn. Nếu như chơi tiếp trả lời đúng câu số 7 anh sẽ được một phần thưởng trị giá 2 triệu. Nếu như sai anh sẽ quay trở lại với mốc 5 là 800.000 đồng. Anh chơi tiếp. Tiếp tục. Tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục. Ca khúc Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh được bắt đầu bằng từ nào? A. Thành phố B. Đất trời C. Mùa xuân Và D. Quê hương nếu tôi nhớ không nhầm thì ca từ đầu tiên của bài này là mùa xuân về tôi chọn phương án C mùa phương xuân. án C vâng. phương án trả lời cuối cùng của anh là C, C là mùa xuân chúc mừng anh À, Xuân Hồng là một nhạc sĩ sáng tác rất nhiều những bài hát sống lâu với thời gian. À, ngoài bài Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, ông viết năm 1975, ông còn có những sáng tác như bài Ca may áo viết từ năm 60, Hành quân đêm năm 65, Tiếng trời trên sóc bom bo năm 66 và Mùa Xuân bên cửa sổ vân vân, vân vân. Anh đã thắng ở câu hỏi số 7. Anh đang có một phần thưởng trị giá 2 triệu đồng. Chơi tiếp. Trả lời đúng ở câu số 8 anh sẽ được một phần thưởng trị giá 3 triệu 200 nghìn Nếu như sai Cuộc chơi dừng lại và anh quay trở về với mốc số 5 800 nghìn Anh chơi tiếp hay dừng ở đây? Tôi tiếp tục Tiếp tục Chúng tôi chúc anh thành công Và bây giờ sẽ là câu số 8 Quỷ đỏ là biệt danh của câu lạc bộ bóng đá nào của anh? A. Manchester United B. Everton C. Arsenal và D. Southampton Nếu tôi nhớ thì C. Arsenal là có biệt danh là các pháo thủ và B và D thì không mặc màu đỏ do vậy tôi chọn phương án A Manchester United con quỷ đỏ Everton, Everton. Southampton và Southampton nếu tôi nhớ không nhầm thì màu áo của Everton là màu xanh màu áo của Everton là màu xanh và Manchester United thì ờ, tất nhiên mỗi một đội bóng thì có nhiều trang phục khác nhau nhưng trang phục thường của họ là màu đỏ đúng không ạ? Anh quyết định phương án trả lời cuối cùng của anh là gì ạ? Phương án A. Phương án A Manchester United. Chúc mừng anh một lần nữa. Và không chỉ có trang phục màu đỏ mà biểu tượng của Manchester United trên trang phục là con quỷ cầm một chiếc uh, đinh ba hay một loại vũ khí nào đó đúng không Hiện nay anh đã thắng ở câu hỏi số 8 và phần thưởng của anh đang là trị giá 3 triệu 200 nghìn. Anh à, chơi tiếp câu số 9 hay chúng ta dừng lại ở đây? Tôi hy vọng và tôi chơi tiếp. Hy vọng và chơi tiếp. Vâng. Chúng ta sẽ chơi tiếp. Câu hỏi số 9. Modem là thiết bị dùng để làm gì? A giải mã B. Ngăn chặn virus C. Kết nối hai máy tính và D. Lọc thư giác modem Hiện nay thì modem được dùng để kết nối không chỉ hai máy tính mà nó là thiết bị để nối một máy tính và mạng internet tức là mạng máy tính toàn cầu Do đó tôi chọn phương án C kết nối hai máy tính. Kết nối hai máy tính. Và phương án trả lời cuối cùng của anh là gì ạ? Phương án C. Phương án C kết nối hai máy tính. Thật là tuyệt vời. Chúc mừng anh. Anh đã vượt qua câu số 9 của chúng tôi Và phần thưởng của anh bây giờ đang là 4 triệu 800 nghìn đồng Tôi nghĩ rằng đó là một số tiền cũng không phải là nhỏ Nếu như chơi tiếp trả lời đúng vào câu số 10 Anh sẽ được một phần thưởng trị giá 6 triệu 800 nghìn Nếu như sai anh quay trở lại với mốc 5 800 nghìn Anh có nói là sở thích của anh là thích đếm tiền Anh có thể đếm ngay bây giờ bằng cách dừng lại ở đây Câu số 9 đếm 4 triệu 800 nghìn và anh có thể trả lời tiếp để hy vọng được đến một số tiền lớn hơn là 6 triệu 800 nghìn. Anh chọn đếm tiếp hay dừng lại? Tôi muốn tiếp tục vượt qua thử thách. Tức là chúng ta sẽ tiếp tục? Tiếp tục. Câu hỏi số 10. Pho tượng Phật bằng đồng to nhất miền Bắc hiện có ở chùa nào? A. Chùa Một Cột B. Chùa Trấn Quốc C chùa Quán Sứ và D. chùa Ngũ Xã. Chắc tất cả mọi người đều biết là chùa Một Cột là một ngôi chùa bé, chắc chắn là một cái kho tương to thì không thể đặt cho một ngôi chùa bé được. Chùa trần Quốc có thể. Chùa Quán Sứ tôi đã đến xem và không thấy tượng đồng to xã là một làng đúc đồng nổi tiếng. Tôi xin chọn phương án D, trường ngũ xã. Tôi xin nhắc là anh có 3 sự trợ giúp. Nếu anh cảm thấy cần thiết, anh có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Anh có cần sự trợ giúp không? Tôi muốn dành lại sự trợ giúp sau này, tại vì tôi tin vào phương án D, trường ngũ xã. Tin vào quyết định của mình, vâng. không cần sự trợ giúp tôi hy vọng Như vậy là anh đã quyết định phương án trả lời cuối cùng của mình là gì ạ? Phương án D Là D Phương án trả lời cuối cùng của anh là chùa Ngũ Xã Tôi đã hỏi anh là có cần sự trợ giúp không? Anh đã quyết định không chọn sự trợ giúp nào Đôi khi à, chúng ta tự tin rất đúng và đôi khi chúng ta tự tin không đúng trong trường hợp này, sự tự tin của anh là chính xác. Chúc mừng anh! Đắp cốt khởi công năm 1949, Khánh Thành năm 1952, cao 3m95, nặng 10 tấn. Đó là pho tượng Di Đà và là một kiệt tác của làng Đúc Đồng Ngũ Xá. anh đã quyết định chính xác khi chọn Ngũ Xá là phương án trở lời cuối cùng. Thế nên anh đã ở số 10 tôi nhắc lại Không phải ai có thể dễ dàng vượt qua được mức này đâu Bây giờ thì tôi ờ, rất muốn làm một việc Gửi tặng anh một chữ ký Và chữ ký của tôi là trong tờ xét giải thưởng Của chương trình Ai là triệu phú Ở mức câu hỏi số 10 anh đã có 6 triệu 800 nghìn đồng Nó thuộc về anh Rồi. Vâng và anh chơi tiếp anh dừng lại tôi chơi tiếp và anh tôi chơi tiếp vâng có nhiều tấm xét này chắc chắn là sẽ của anh rồi nhưng nếu anh chơi tiếp rất có thể đó sẽ là một tấm xét với trị giá khác và chúc mừng anh bởi vì anh đã có trong tay một phần thưởng trị giá là 6 triệu 800 nghìn Nếu như từ câu 11 đến câu 14 anh trả lời không đúng ở bất kỳ câu nào Thì anh vẫn sẽ có một phần thưởng trị giá 6 triệu 800 nghìn Anh chơi tiếp, chắc chắn là như vậy rồi Câu số 11 Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan là người nước nào? A. Ai Cập B. Ghana C. Ả Rập và D. Nigeria Trong quá khứ đã có một tổng liên tổng thư ký Liên Hợp Quốc là người Ai Cập ông ờ, Putrot Putrot Kali tôi nghĩ ông Kofi Annan không phải là người Ả Rập không là người da đen Nigeria Tôi nhắc lại là anh có ba sự trợ giúp Nếu anh cảm thấy cần thiết có thể nhờ tới những sự, sự trợ giúp này sự chiếm dụng anh có cần sự trợ giúp nào không tôi muốn gọi điện thoại tham khảo ý kiến anh muốn gọi điện thoại và anh sẽ gọi điện thoại cho ai ạ tôi muốn gọi cho một người bạn của tôi anh là, là ai ạ nguyễn giang thành nguyễn gì ạ nguyễn giang thành nguyễn giang thành vâng. chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với anh nguyễn giang thành Alo, anh Nguyễn Giang Thành phải không ạ? Dạ đúng ạ. Tôi là Lại Văn Sâm đang à, làm chương trình Ai là Triệu Phú dạ, và vâng, chúng tôi vâng, gọi vừa tới anh. Dạ, gọi vâng. tới anh từ trường quay của chương trình Ai là Triệu Phú. Xin chào anh, anh khỏe không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh, rất khỏe ạ. Vâng, à, tôi đang ngồi với người bạn của anh là anh Nguyễn Đức Thắng, người đã xuất sắc vượt qua 10 câu hỏi đầu tiên. Và bây giờ anh Thắng đang ở câu hỏi số 11. Dạ vâng. Anh Thắng đang có một sự phân vân và muốn hỏi ý kiến của anh. Anh có sẵn sàng trả lời không ạ? Dạ vâng, tôi sẵn sàng. Vâng, bây giờ tôi sẽ chuyển qua cho anh ờ, Nguyễn Đức Thắng nói chuyện với anh và các anh có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. Anh đồng ý không ạ? Dạ vâng vâng, cảm ơn anh. Xin mời các anh 30 giây bắt đầu. Thành à? Ừ. À, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là người nào, nước nào? Ai Cập, Ghana, Nigeria. Ghana. Ghana. Chắc không? Ừ, có Kofi Annan thì Kofi Annan. Ừ, Ghana. Chắc chắn. Ok cảm ơn nhé sao ạ tôi theo sự gợi ý của bạn tôi theo sự gợi ý của bạn anh vâng phương án B người Ghana và phương án cuối cùng của anh cũng theo sự gợi ý của bạn anh là phương án B Ghana vâng đây là thời điểm hết sức quan trọng và tôi muốn chúng ta sẽ tìm câu trả lời sau ít phút nữa quay trở lại với ai là triệu phú anh Nguyễn Đức Thắng đến từ Hà Nội anh đã vượt qua câu hỏi số 10 và hiện nay anh đang là chủ sở hữu của một phần thưởng trị giá 6 triệu 800 nghìn đồng anh đã quyết định chơi ở câu số 11 và theo sự gợi ý của người bạn sau khi đã dùng sự trợ giúp bằng phương pháp gọi điện thoại về anh Nguyễn Đức Thắng quyết định chọn phương án B là phương án đúng cuối cùng của anh cho câu hỏi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan là người nước nào? Anh đã chọn phương án B là Ghana. Vâng, bây giờ thì tôi lại muốn làm một công việc mà tôi rất muốn làm với tất cả những người chơi trong mỗi chương trình. Đó là ký những tấm séc xác nhận giải thưởng. Và tấm séc lần này tôi trao cho anh Nguyễn Đức Thắng ở mức 10 triệu đồng của câu số 11 Anh đã trả lời Anh tiếp tục chơi Tôi tiếp tục chơi và Anh tiếp tục chơi Vâng, và hy vọng có thể ờ, sưu tập được thêm một số chữ ký của anh Lại Văn sông. Vâng, anh muốn sưu tập thêm những chữ ký của tôi ở những tấm xét có giá trị cao hơn Tôi hy vọng thế Nếu như vậy thì chúng ta hãy tạm thời để tấm xét này lại Kofi Annan làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ năm 1997 cho tới nay và chắc chắn uh, trong rất nhiều của chúng ta cũng biết ông là người Ghana đúng không ạ? Và chính thế phương án trả lời của anh đã đúng. Anh đã vượt qua câu hỏi số 11 một cách xuất sắc cùng với sự trợ giúp tất nhiên rồi của anh Nguyễn Giang Thành. Bây giờ sẽ là câu số 12. Tuyến đường sắt nào được xây dựng đầu tiên ở nước ta? A. Hà Nội Hải Phòng B. Hà Nội Lào Cai C. Hà Nội Lạng Sơn và D. Sài Gòn Mỹ Tho. Rất khó. Rất khó. Anh còn hai sự trợ giúp nữa. Anh có thể sử dụng nếu như anh muốn. về mặt logic mà nói thì nếu tôi không nhầm thì thực dân Pháp đã xâm lược nước ta ở miền Nam trước miền Bắc đầu tiên là miền Trung sau đó lấn gần miền Nam và ra miền Bắc về mặt logic thì nó phải là tuyến đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho nhưng tôi nhắc lại anh còn hai sự trợ giúp nữa chưa sử dụng tôi muốn sử dụng một sự trợ giúp đó là nhờ chương trình bỏ bớt hai phương án sai 50 50 50 50 vâng như vậy là phương án A và phương án C là những phương án sai anh sẽ phải lựa chọn giữa hai phương án B Hà Nội Lào Cai hoặc D Sài Gòn Mỹ Tho theo tôi nghĩ thì tuyến đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho không có ý nghĩa nhiều như là tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai đối với một nước cai trị. Do đó tôi chọn phương án B Hà Nội Lào Cai. Phương án trả lời cuối cùng của anh là gì ạ? Phương án B. Phương án trả lời cuối cùng của anh là B Hà Nội Lào Cai. tôi sẽ nói với anh một điều như thế này ba mươi tám phần trăm ý kiến của khán giả trong trường quay đã đưa ra sự lựa chọn đúng còn 62% là sai tức là rất nhiều người sai ở phương án trả lời này và nếu như anh quyết định theo suy đoán đầu tiên của anh thì tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn bởi vì phương án của chúng tôi đáp án của chúng tôi là D Sài Gòn Mỹ Tho và rất tiếc anh đã trả lời chưa đúng đây là phần thưởng của anh 6 triệu 800 nghìn đồng và cuộc chơi của anh sẽ dừng lại ở đây tôi nghĩ rằng không sao cả vâng cảm ơn anh đã đến với chương trình và chúc mừng anh như vậy là bạn uh, Nguyễn Đức Thắng người trùng tên với cầu thủ Đức Thắng đá hậu vệ biên số 6 của đội tuyển Việt Nam đã ra về với một phần thưởng trị giá 6 triệu 800 nghìn đồng sau khi đã vượt qua 12 câu hỏi. Và bây giờ sẽ là sự lựa chọn tiếp theo trong số những ứng viên để chọn một người tiếp tục chơi với chúng tôi ở trò chơi Ai là triệu phú theo đúng luật của nó. Câu hỏi chúng tôi đưa ra là Hãy sắp xếp theo trình tự các bước trưởng thành của một em bé. A. Bò B. Lẫy C. Ngồi Và D. Đi Bây giờ sẽ là phương án trả lời đúng của chúng tôi Câu hỏi mà chúng tôi đưa ra là hãy sắp xếp theo trình tự các bước trưởng thành của một em bé Và thứ tự đúng sẽ là B. Lẫy A. Bò C. Ngồi Và cuối cùng D. Đi Đó là những ờ, trình tự đúng Và bây giờ sẽ là phương án trả lời của những người chơi Rất nhiều người đúng, tất cả 9 người chơi đều đúng và bạn Nguyễn Nhật Quang ở thời gian 4 giây 52 đã trở thành người chiến thắng. Lựa chọn thứ hai này bạn Nguyễn Nhật Quang, một ờ, kỹ sư tổng đài còn rất trẻ 23 tuổi đã bấm nhanh nhất và đưa ra câu trả lời đúng trong số 9 ứng viên của chúng ta. Và bạn đã trở thành người chơi trong chương trình này của chúng tôi. Bạn Nguyễn Nhật Quang, bạn nói rằng bạn là kỹ sư tổng đài. Vâng. Và hiện nay bạn đang công tác ở ờ, đơn vị nào? Ờ, công ty Lusa. Công ty Lusa, đó vâng. là công ty uh... ờ, bán thiết bị tổng đài của Mỹ. Xin hỏi vâng. bạn bạn đến với một mình hay cùng với ai ạ? Em đến cùng với ờ, bạn gái của bạn em là bạn Linh. Bạn gái của bạn bạn. Vâng. Chứ không phải bạn gái của bạn. Dạ không. <laughs> Xin chào bạn gái của bạn bạn Linh. Chúng tôi hy vọng là bạn cũng sẽ nhiệt tình với bạn Linh như với bạn trai của mình Vâng, nhiệt tình lắm nên mới đến đây đấy ạ Vâng, và hy vọng là các bạn sẽ vượt qua những thử thách của chúng tôi Trong mỗi chương trình như bạn đã biết là chúng tôi có 15 câu hỏi Từ 1 đến 15 Và trả lời đúng mỗi câu Bạn sẽ có cơ hội nhận một phần thưởng trị giá tương đương với những câu hỏi mà bạn đã trả lời đúng Có 3 mốc rất quan trọng 5, 10 và 15 Bạn có 3 sự trợ giúp khi cần có thể sử dụng 50-50 điện thoại hoặc hỏi ý kiến người chơi trong trường quay bạn đã hiểu chưa vâng em hiểu bây giờ thì bạn tâm lý đã sẵn sàng cho cuộc chơi của chúng ta chưa sẵn sàng chúng ta có thể bắt đầu được rồi đúng không ạ vâng chúng ta bắt đầu ai là triệu phú câu hỏi số 1 khi đá bóng các cầu thủ đi gì a là chân đất b là dép C là dày và D là ủng à, ờ, em chọn C đi dày chắc chắn đó là một câu trả lời đúng rồi dày câu hỏi hai của chúng tôi con vật nào là một trong những nhân vật chính trong tác phẩm Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân A. Bò B. Lợn C. Gà và D. Mèo Cháu chắc chắn là lợn rồi anh chọn phương án B con lợn đó là phương án đúng là bởi vì hẳn chúng ta còn chưa quên những nhân vật chính trong tác phẩm à, Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân bốn đồ đệ bốn thầy trò đường tăng đi Tây Tạng lấy kinh trong đó ba đồ đệ gồm có Sa Tăng, Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới và chính Chư Bát Giới là con lợn đáp án B chúc mừng anh một lần nữa Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3 Một câu chuyện cổ tích thường bắt đầu bằng từ gì? A. Một hôm B. Hồi ấy C. Lâu lắm rồi Và D. Ngày xưa ngày xưa Thực ra thì ờ, cả bốn cái này đều có thể bắt đầu Nhưng cái thường gặp nhất là D. Ngày xưa ngày xưa Cái thường gặp nhất là D. Ngày xưa ngày xưa Và đó là phương án trả lời đúng Câu hỏi số 4 Đồng dao là một thể loại âm nhạc dành cho đối tượng nào? A. Người lớn tuổi B. Nam thanh niên C. Nữ thanh niên Và D. Trẻ em à, Đồng dao là thuộc cho thể loại trẻ em Ví dụ như bài thằng Bờ Anh vừa làm trên đây, anh vừa giới thiệu trên đây Vâng, ví dụ như thằng Bờ và rất nhiều những bài đồng dao khác dành cho trẻ em Phương án trả lời cuối cùng của anh là? Là D Là D, trẻ em chính xác xin chúc mừng hầu như là dân tộc nào cũng có những bài đồng dao riêng của mình và thường thì những bài đồng dao gắn với những trò chơi của trẻ nhỏ và cho nên đối tượng của nó là trẻ em đúng bạn đã trả lời chính xác bây giờ sẽ là câu hỏi số 5 đồng tiền Việt Nam không làm bằng chất liệu polymer có mệnh giá cao nhất là bao nhiêu A một triệu đồng B 500.000 đồng C 100.000 đồng và D 50.000 đồng chọn C 100.000 đồng Chọn C là 100.000 đồng Đó là phương án trả lời cuối cùng của bạn Vâng Chúc mừng bạn Và bạn sẽ tiếp tục chơi với chúng tôi ở câu hỏi số 6 chắc chắn rồi tôi nghĩ là như vậy chỉ có điều sau một ít phút nữa quay trở lại với ờ, chương trình ai là triệu phú bạn nguyễn nhật quang một ờ, người trẻ tuổi đến từ hà nội và đã vượt qua câu hỏi số 5 Hiện nay bạn đang là chủ sở hữu của một phần thưởng trị giá 800.000 đồng. Chúng tôi vẫn nói là trong một chương trình của chúng tôi thì ba thang điểm hết sức quan trọng đó là 5, 10 và 15. Bây giờ là bạn đã vượt qua câu hỏi số 5. Có nghĩa là gì? Có nghĩa nếu như trò chơi dừng lại ở bất kỳ thời điểm nào trước câu số 10 thì bạn vẫn ra về không phải tay trắng mà với một phần thưởng trị giá là 800.000 đồng. Có nghĩa là hôm nay bạn đã có một món quà kỷ niệm của chương trình Ai là triệu phú, đúng không ạ? Còn bây giờ sẽ là câu hỏi số 6 Loài cây nào được nhắc đến đầu tiên trong bài hát Tình đất đỏ miền Đông A. Cây lau B. Cây hoa gạo C. Cây ngô đồng Và D. Cây lúa non Theo em nhớ thì bài Tình đất đỏ miền Đông bắt đầu bằng ờ, câu Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ Cho em chọn câu D bạn nhớ là cây lúa non là bắt đầu Vâng, cây lúa non Và đây đã là phương án trả lời cuối cùng của bạn chưa? Chắc chắn D Phương án trả lời cuối cùng của bạn là phương án D Cây lúa non Vâng Chúc mừng bạn Bạn đã trả lời xong câu hỏi số 6 Có nghĩa là bạn đang có một phần thưởng trị giá 1 triệu 200 nghìn đồng Nếu như chơi tiếp Trả lời đúng ở câu số 7 Bạn sẽ có phần thưởng trị giá 2 triệu Nếu như sai bạn quay trở lại ở mốc 5 Ra về với phần thưởng trị giá 800 nghìn đồng Bạn chơi tiếp hay dừng lại? Chơi tiếp Chơi tiếp những người trẻ tuổi luôn luôn muốn bứt phá và muốn tiến lên phía trước đúng không ạ? Chúng tôi ủng hộ bạn vì quyết định này. Câu hỏi số 7. Thác nước Niagara ngăn cách hai quốc gia nào? A. Mỹ và Mexico B. Canada và Mỹ C. Venezuela và Colombia và D. Thụy Sĩ và Pháp ừ. Theo biết thì thác Niagara ở Mỹ Như vậy là chỉ có A, B bạn đang phân vân giữa phương án này và phương án kia tôi nhắc là bạn có 3 phao cứu trợ có thể sử dụng vào bất kỳ lúc nào chọn B Canada và Mỹ chọn B Canada và Mỹ và không cần tới một sự trợ giúp nào không cần bạn tự tin vâng. bao nhiêu phần trăm 100% 100% Phương án trả lời cuối cùng của bạn Là gì ạ? Là B Là B Phương án trả lời cuối cùng của bạn là B Canada và Mỹ Trong trường quay chỉ có 37% ý kiến của khán giả là trả lời đúng câu hỏi này Và 63% khán giả là sai Chứng tỏ đây là một câu hỏi rất dễ có sự nhầm lẫn Và bạn thì lại nằm ngoài số bị nhầm lẫn đó. Chúc mừng bạn! Đây là thác cao khoảng 50 mét đổ trên sông Niagara giữa hai nước Canada và Mỹ và bạn đã không cần tới sự trợ giúp bạn vẫn tiết kiệm được ba sự trợ giúp của mình còn nguyên đúng không ạ để à. chuẩn bị bước vào những câu hỏi khó hơn càng lên cao câu hỏi càng khó hơn cho nên rất hiểu tâm lý của những người chơi là luôn luôn muốn để dành những phao cứu trợ khi nào thật cần thiết Bây giờ tôi lại phải hỏi bạn, bạn hiện nay đang ở mức số 7 Nếu như trả lời đúng ở câu số 8 Bạn sẽ có một phần thưởng trị giá 3 triệu 200 nghìn Nếu như sai Bạn quay trở lại với mốc số 5 là 800 nghìn Còn nếu như bây giờ bạn dừng trò chơi ở đây Thì bạn sẽ ra về với một phần thưởng trị giá 2 triệu đồng Bạn sẽ chọn phương án nào? Tiếp tục Vâng, vì em còn 3 pha cứu trợ nên... Vẫn, vẫn còn 3 pha cứu trợ vẫn còn chỗ dựa đúng không ạ đó là quyết định đúng đắn và tôi cũng chúc bạn thành công ở những câu hỏi tiếp theo câu hỏi số 8 cho tới nay dàn nhạc ca trù có bao nhiêu nhạc cụ a hai nhạc cụ b ba nhạc cụ c bốn nhạc cụ và d năm nhạc cụ em có xem phim miêu thảo thời vang bóng thì trong đấy người ta dùng hai nhạc cụ nhưng đấy là vì có hai người chơi còn cả giàn nhạc bạn có thể sử dụng những phao cứu trợ nếu như bạn cảm thấy chưa tự tin lắm à, dùng 50 50 bạn sử dụng 50-50 và bây giờ chúng tôi sẽ bỏ đi hai phương án A và D đã biến mất như vậy là hai nhạc cụ mà bạn vừa nói cũng không còn chỉ còn hai phương án B ba nhạc cụ và C bốn nhạc cụ cả bây giờ nếu như bạn cần tiếp một sự trợ giúp tiếp bạn có thể sử dụng hỏi kỳ khán giả đề nghị khán giả trợ giúp luôn bạn Nguyễn Nhật Quang của chúng tôi Như vậy là 63% trong số khán giả ở trường quay chọn phương án B là 3 nhạc cụ và 37% chọn phương án C là 4 nhạc cụ. Bạn sẽ theo đa số hay thiểu số? Em sẽ chọn B. Chọn B, 3 nhạc cụ theo đa số khán giả. Vâng. Và đây đã phải là phương án trả lời cuối cùng của bạn chưa? Cuối cùng Phương án cuối cùng của bạn là B, ba nhạc cụ Xin chúc mừng bạn và chúc mừng khán giả Như vậy là sự trợ giúp của khán giả đã có hiệu quả Đúng không ạ? Và chúng ta đã vượt qua câu số 8 Bây giờ bạn đang có trong tay một phần thưởng trị giá 3 triệu 200 nghìn đồng nếu trả lời đúng câu số 9, bạn sẽ có phần thưởng trị giá 4 triệu 800 nghìn. Nếu sai, quay trở lại mốc 5, 800 nghìn. Bạn chơi tiếp. Tiếp chứ. Chơi tiếp. Câu hỏi số 9. Có mấy học sinh đỗ trạng nguyên tại vòng chung kết trạng nguyên nhỏ tuổi được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám tháng 4 năm 2004? A. Không có B. 1 C. 2 và D3 bạn còn một sự trợ giúp cuối cùng là điện thoại sử dụng điện thoại sử dụng điện thoại và bạn sẽ gọi cho ai ạ tôi gọi cho bạn Nguyễn Thu Thảo Nguyễn Thu Thảo đó là bạn gái của bạn ờ, một người bạn một người bạn vâng bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với bạn Thu Thảo alo ạ alo alo chào bạn Thu Thảo dạ. bạn nghe rõ tiếng tôi không ạ dạ nghe rõ ạ vâng tôi là Lại Văn Sâm đang dẫn chương trình ai là triệu phú và tôi đang ngồi cùng với bạn Nguyễn Nhật Quang là bạn của bạn dạ, bạn Quang của bạn hiện nay đang vướng một chút phân vân ở câu hỏi số 9 vâng. Và rất muốn tham khảo ý kiến của bạn. Bạn có sẵn sàng trả lời giúp bạn Quang không ạ? Dạ vâng, sẵn sàng. Vâng, chúng tôi sẽ à, tạo điều kiện để hai người nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau trong 30 giây. Vâng. Bạn Quang sẽ đưa ra câu hỏi và bạn sẽ đưa ra lời khuyên, đúng không ạ? Vâng. 30 giây của hai người bắt đầu. Có bao nhiêu học sinh đỗ Trạng Nguyên tại vòng chung kết Trạng Nguyên nhỏ tuổi tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám tháng 4 năm 2004 A không có, B1, C2, D3 Có hai, Có hai mà là con gái cả Ờ, cảm ơn Thảo nhé Như vậy là sao ạ? À? <clears throat> em chọn C, 2 Hai. Và tôi còn nghe thấy là bạn còn nói rất rõ là hai và con gái cả hay sao phải không ạ? Vâng. Đúng không ạ? Cái này thì và... không Vâng, và phương án trả lời cuối cùng của bạn sẽ theo lời ờ, khuyên của bạn Thu Thảo Vâng, chắc chắn Phương án trả lời cuối cùng của bạn là phương án C Hai người Vâng, C C hai người Tôi sẽ nói một câu thế này bạn đã đúng và bạn thu thảo đã đúng xin chúc mừng bạn có nghe tín hiệu gì không ạ Vâng, vâng. còi tàu. Đó là tín hiệu không phải là còi tàu, đó là tín hiệu báo hiệu chương trình của chúng ta đã hết giờ. Và như vậy chúng ta sẽ dừng ở câu số 9, bạn đã trả lời đúng ở câu số 9 và hiện nay bạn đang có trong tay phần thưởng trị giá 4 triệu 800 nghìn đồng chương trình sẽ tiếp tục ở tuần sau với bạn bạn sẽ đến với chúng tôi chứ để tiếp tục chinh phục những nước thang còn lại thang điểm còn lại vâng chắc chắn rồi chắc chắn vậy thì tôi sẽ gặp bạn ở chương trình tuần sau và chúng ta sẽ gặp lại bạn Nguyễn Nhật Quang ở chương trình tuần sau với sự tham gia của bạn là người bắt đầu chương trình luật là như vậy trong chương trình, à, khi chương trình đã có tín hiệu hết giờ thì chúng tôi buộc dừng chương trình và người chơi tiếp tục tham gia ở tuần sau nếu như người chơi có nguyện vọng. Bạn Quang có nguyện vọng chơi như vậy và chúng tôi muốn nói lời cảm ơn với bạn. Hẹn gặp lại bạn ở chương trình tuần tới. Còn một điều nữa chúng tôi muốn nói hãy đến với ai là triệu phú Chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những triệu phú Nếu không phải là triệu phú của hàng triệu đồng Việt Nam Thì chắc chắn sẽ là triệu phú của hàng triệu thứ kiến thức Trong kho kiến thức vô tận của nhân loại Chúng tôi luôn luôn chào đón tất cả mọi người đến với chúng tôi. Chúng tôi muốn cảm ơn nhà tài trợ Pentin đã tài trợ cho chương trình này. Xin chào, hẹn gặp lại ở chương trình sau. dân tộc, bài ca quê hương.